thì hôm nay uh, à, Mít Hưởng xin chia sẻ cho vị là 1000 cái tuổi 1985 Lam và Lữ nhá Ất Sửu Lam và Lữ Ất Sửu về phong thủy thứ nhất là phong thủy hướng nhà Đấy, hướng nhà à, hướng uh, nhà bếp nhà tắm gì đó đó là, là hướng nhà rồi tiếp theo đó là cung tử vi là cung gì cung bắt quái hay gọi là cung bắt chặt là cung gì màu sắc phong thủy của chúng ta là màu gì rồi những cái năm xây nhà năm nào được tuổi xây nhà nhé rồi chia sẻ quý vị luôn nhé thì xin chia sẻ cho quý vị luôn thì 1985 La Mạ là cung tốn cung tử vi trọng đời là cung tốn hay nhớ cung tốn này là người ta sử dụng là vừa xem tuổi vợ chồng vừa xem tuổi tử vi trọng đời diễn biến từng năm ra sao là phải xem ở cái cung tốn nhé mỗi một tuổi có hai cung thứ nhất là cung sinh và thứ hai đó là cung bắt chặt Đấy, Phạm Hưởng vừa chia sẻ đó là cung sinh đó là cung tốn 1985 Ất Sửu la mạng thế còn lữ mạng lữ mạng cũng thuộc cung tốn luôn nha Đấy, tuổi này là lữ mạng cũng là cung tốn cung sinh đó là cung sinh đó cung tử vi đấy cũng là cung tốn nhá rồi đấy là để xem tuổi à, vợ chồng rồi xem tuổi à, à, xem cái tử vi lá số tử vi trọng đời diễn biến từng năm ra sao rồi tiếp theo thì cái cung tử vi này thì Phạm Hùng cũng đã chia sẻ đi rất là nhiều rồi chỉ có ở trong sách tử vi trọng đời từ năm 1970 mấy trở về trước thì nó mới chính xác Đấy, thì còn cái cung tử vi này chưa ai tìm ra được không thể tìm được nhá chỉ có cung bắt chặt cung bắt quái thì tìm được thì Phạm Hùng chia sẻ luôn cái cung bắt quái luôn quý vị chỉ cần lấy cái tuổi mình năm mà quý vị chia cho 9 con số 9 này đó là cái con số 9 ở trong bắt chặt bắt quái đó nó 9 thì sẽ bằng bao nhiêu sẽ là bằng 220,5 thì chúng ta đó là lấy cái con số đằng sau đó là 0,5 nên quý vị lại chia sẻ là một này 9 này 85 chia cho 9 sẽ bằng đây quý vị xem đi nó có phải là 220 220 phẩy 5 thì chúng ta lấy cái đằng sau con rưỡi cái con số đằng sau dấu phẩy đó con số 5 thì lấy cái con số 5 đó thì chúng ta so với bảng này so với bảng bắt chặt của Lam và Lữ thế con số 5 của Lam là con số gì nó nằm ở cung số mấy nhá đây con số 5 nó là cung càn nhé đây con số 5 là cung càn 1985 Ất Sửu La Mạng thuộc cung càn cái cung càn ở đây thì đó là hướng Tây Bắc đây cung càn đây đó là hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ, Tứ Chặt con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Chặt nhá Tây Bắc rồi chắn Tây Tây Nam rồi là hướng uh, Đông Bắc đây là Nam Mạng 1985 bốn hướng thuộc Tây Tứ mệnh nhá rồi, thế còn lữ thì sao? Lữ thì cũng vậy thôi Chúng ta tìm cái con số 5 ở bên bạn có lữ là cung gì? Con số 5 là cung ly nè Cung ly ở đây nè Cung cung ly ở đây của lữ đó thuộc con nhà hướng đông Thuộc đông tứ mệnh đây Cung ly đây là hướng nam này Cung ly là hướng nam này Đấy thuộc đông tứ mệnh nhá Hướng nam là đấy, rồi nó hướng ờ, đông nam này Rồi hướng chấn đông này Và hướng chấn bắc nhá Đây là con nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh nhá rồi tiếp theo thì uh, chia sẻ luôn màu sắc phong thủy màu sắc phong thủy của chúng ta đó là màu gì thì ở đây của mình hải hải trung kim 1980 năm thuộc hải trung kim đó là mạng kim thì mạng kim ở đây đó là đây mạng kim thì đó là màu tương sinh của chúng ta đó là màu vàng màu nâu đất nhé màu vàng và màu nâu đất tương hợp của chúng ta là trắng xám nghi rồi bị khắc kỵ đó là đỏ hồng tím nhá đấy đỏ hồng tím chúng ta không nên sử dụng đỏ màu đỏ màu hồng màu tím để làm màu sắc phong thủy tuyệt đối không nên sử dụng nhá đấy thì cái màu sắc phong thủy này thì chúng ta xây nhà sơn sơn màu của nhà đấy sơn màu của nhà hoặc là xe pháo xe cộ hay quần áo chúng ta mặc tất cả những tư trang tao chúng ta sử dụng thì xe nên sử dụng màu tương sinh tương hợp màu phong thủy của mình nhé kim thì màu vàng vàng nâu đất và màu trắng xám nghi đó là những màu tương sinh tương hợp tránh không sử dụng màu đỏ màu hồng màu tím nhé rồi tiếp theo thì à, phạm hữu đã chia sẻ luôn về cái bốn hướng vừa rồi bốn hướng của bốn hướng tốt nhất của nam mạng nhé rồi bốn hướng tốt nhất của la mạc là hướng gì hướng thứ nhất nhá để chúng ta để chúng ta xây nhà quay mặt về hướng thứ nhất hướng đẹp nhất đó là hướng chánh tây hướng chánh tây ở đây đó là hướng sinh khí là phục phúc lộc vẹn toàn hướng tốt thứ hai của la mạc 1980 năm đó là hướng đông bắc nhá là thiên y Đấy, gặp thiên thời địa lợi được che chở hướng thứ ba đó là hướng tây nam là diên liên nhé tây nam là diên liên mọi sự bình ổn hướng thứ tư đó là hướng tây bắc phục vị đấy là hướng được sự giúp đỡ là đây là bốn hướng tốt nhé đấy rồi tiếp theo thì phạm hướng lại chia sẻ cho nữ nhé chia sẻ cho nữ ở đây tiện thể xem cho nam thì xem cho nữ luôn hay người ta thường nói xây nhà lấy tuổi đàn ông nãy vợ xem tuổi đàn bà nhưng chẳng may á chẳng may mà bên uh, phái nữ này chẳng may gia đình của mình không có người đàn ông mà chỉ có phụ nữ không thì chúng ta nên chọn tuổi người phụ nữ cao tuổi nhất trong cái ngôi nhà đó để chúng ta đứng ra làm cái hướng phong thủy làm xây nhà đứng nên xây nhà nhá đấy thì hướng tốt nhất của hướng của nữ mạng nè hướng tốt nhất thì đó thì là con nhà hướng đông phải đúng không nhà hướng đông thì đây là hướng tốt nhất đó là số 1 là hướng chắn đông nhé là sinh khí là hướng thứ hai của nữ mạng đó là đông nam ấy là thiên y thứ ba là hướng chắn bắc là diên niên và hướng thứ tư đó là hướng chắn lam là phục vị nhé rồi thì đó là của nữ rồi tiếp theo tiếp theo là cái năm xây nhà có nghĩa là năm được tuổi xây nhà chúng ta nhiều khi là muốn xây nhà nhưng chúng ta không biết được không biết được là cái năm xây nhà năm nào hợp với mình năm nào không vướng không vướng tam tai hoàng ốc kim lâu nhá thì chia sẻ luôn cho quý vị luôn nhá 1980 năm Lam mạng và Lữ mạng được tuổi xây nhà như sau rồi năm sắp tới này 1984 à, 8 cho 1985 Ất Sửu nhá Lam và Lữ được tuổi xây nhà đó là 2024 2027 2033 2036 2045 2051 2052 2060 2061 2063 2069 2070 và 2072 đây là những năm của tuổi 1985 được tuổi xây nhà Lam và Lữ nhé được tuổi xây nhà tại sao người ta họ được gọi là được tuổi xây nhà tại vì những cái năm này chúng ta được quyền xây nhà thoải mái vì nó không phạm vào ba cái điều này không phạm vào kim lâu không phạm vào hoàng ốc và không phạm vào tam tai nhé nếu chúng ta mà xây nhà không phạm vào ba cái điều này thì cực kỳ là tốt cái năm xây nhà cực kỳ là đẹp nhá đấy nhá đấy là tại sao là như thế đó là những cái năm không ờ, phạm vào ba điều đó rồi tiếp theo chia sẻ cho quý vị luôn từ khi chúng ta biết được cái năm xây nhà biết được biết, biết được cái cái năm tuổi xây nhà của mình rồi thì chúng ta chỉ cần muốn xây nhà tháng nào được trong 12 tháng đó chúng ta thích xây nhà thích động thổ tháng nào cũng được phạm hưởng chia sẻ luôn chú ý cho phạm hưởng là xem ở lịch âm trong cuốn lịch âm của chúng ta nó có 12 tháng thì quý vị chẳng may quý vị à, muốn xây nhà ở tháng 3 thì quý vị chỉ cần xem ở trong cái tháng 3 đó sẽ có vài ngày ngày nào có giờ hoàng đạo ngày nào có giờ hoàng đạo thì chọn ngay cái giờ hoàng đạo đó để làm lễ khởi công Nên giờ hoàng đạo nó giờ tốt thì quý vị biết rồi giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo giờ hắc đạo là giờ xấu giờ hoàng đạo là giờ đẹp thì ở trên trời ở dưới đất cũng như nhau cả thôi cũng có cũng có người tốt người xấu đấy thì ở trên trời cũng vậy có có tiền tốt tiền xấu đấy nhá đấy thì ở đây là cái giờ hoàng đạo là được thần tốt được thần tốt cai quản trong khung giờ đó còn giờ hắc đạo là được thần xấu cai quản thì chúng ta tìm cái giờ hoàng đạo mà cái thần cái thần tốt cai quản cái giờ đó để chúng ta mưu sự dễ thần Đấy, chúng ta sẽ làm lễ để chúng ta xin cầu thì mưu sự dễ thần tốt cho chúng ta nhé Đấy, thì chúng ta chỉ cần chọn được cái giờ hoàng đạo đó rồi chúng ta sắp một cái lễ làm bày lễ ra ở trong cái miếng đất của mình Đấy, rồi chúng ta làm lễ xong rồi chúng ta cái người chính chủ chủ miếng đất đó thì chúng ta làm lễ xong thì chúng ta vào trong miếng đất đó chúng ta động thổ động thổ là như thế nào Đấy trong khi làm lễ thì không được ai không được ai bước vào trong miếng đất đó nhé chỉ có người chỉ có người chủ mới được động đến đất đó đầu tiên đó là chúng ta sẽ mang cuốc mang sẻng vào trong cái miếng đất đó chúng ta động thổ động vài ba phát khi chúng ta động thổ xong thì chúng ta thu gom hết lại cái thu gom hết lại cái bài vị vô để đó cho thợ nó động thổ cho thợ nó xây cất nhé đấy là xong việc của mình nhé đó là vấn đề lưu ý là động thổ rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn thì à, bốn hướng tốt bốn hướng tốt nó có ý nghĩa như thế nào Đấy. rồi là bốn hướng xấu ý nghĩa như thế nào nhé thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn thì cái hướng sinh khí này hướng nhá, hướng sinh khí này đó là để làm gì hướng tốt đầu tiên đó là hướng sinh khí thì hướng sinh khí ở đây nó nó nó như sau là sự thông suốt Đấy, chúng ta chúng ta xây nhà theo theo về hướng sinh khí là sự thông suốt sinh sôi nảy nở đó. đấy rồi là thuận lợi hanh thông thăng tiến đấy. trí tuệ hiếu lễ đấy đó là hướng sinh khí rồi sau khi chúng ta mà xây nhà theo hướng uh, thứ hai đó là hướng thiên ni hướng thiên ni ở đây có biểu hiện đó là gia tăng tài lộc đại cát đại lợi Đấy. Là sự hóa giải trong cuộc sống về mọi mặt. Đấy. Tiếp theo là được hộ trì có nghĩa là được phù hộ, được được người khác phù hộ độ trì, được sự giúp đỡ nhé. Đó là hướng thiền ni. Hướng thứ ba đó là hướng diên niên. Hướng diên niên ở đây đó là êm đẹp, hòa thuận nhé. Đấy, gặp nhiều may mắn, vui vẻ trong các mối quan hệ vợ chồng, ngoại giao, kinh doanh, làm ăn, được thăng tiến, mưu sự, dễ thành. Nha, đó là hướng diên niên. Hướng cuối cùng đó là hướng phục vị. Phục vị ở đây đó là phục hồi lại nhé, phục hồi lại những thứ không tốt trở thành nên tốt nhé. Đấy. Đấy gọi là phục vị. Rồi là hung thành cát Đấy, phục vị phục hồi này đó đây là hướng phục vị nhé rồi nếu chúng ta mà chẳng may mà chúng ta con nhà hướng đông mà xây vào con nhà hướng tây là chết rồi ví dụ như chúng ta chẳng may chúng ta xây vào à, hướng uh, tuyệt mận thì hướng tuyệt mận ở đây đó là chia ly chia cắt xa rời nhá là tai ương tật ắt gặp tuyệt mận là sự chia ly trở ngại không thành bận tật khôn đốn hôn nhân không thành nhé tiếp theo là hướng ngũ quỷ khi chúng ta xây nhà mà quay về hướng ngũ quỷ đó là bị quấy phá quấy rối nhé thị phi nhé khẩu thiện tiền mất tật mang tài vạ tranh cãi quấy rối vợ chồng ly tán nhá đấy rồi hướng tiếp theo đó là hướng lục xác chẳng may chúng ta xây nhà mà quay về hướng lục sát đó là lại xấu nữa rồi đó là đức đoạn chia ly thương tổn đấy nếu mà có con cái thì nói chung là không tốt nhá vãng vong đấy, hao tài tốn của mất mát ấy là về hướng lục sát rồi hướng thứ tư hướng xấu đó là hướng họa hại nếu chẳng may chúng ta lại xây vào cái hướng nhà và hướng họa hại đó là hao tài tốn của, tán gia bại sản, chủ thể và gặp họa hại, tình duyên không thành, chia cắt, đấy, bận tật, hao tổn khí lực như là hao tổn sức khỏe. Nếu chúng ta xây về nhà họa hại rất là rất là xấu, đem đủ cái mọi xấu về cho chúng ta. Đó, đó nó tại vì cái hướng nó không không hợp rồi là hôn nhân cũng không thành hôn nhân vợ chồng cãi vã tranh cãi nhá, đấy thì tại sao vậy người ta hiện nay người ta sử dụng phong thủy rất là rộng rãi đấy, giờ người ta xây nhà cũng theo phong thủy của của quân nhà hướng tây tứ chặt hoặc là đông tứ mận đấy tùy theo đấy thì các bạn phải nên biết rằng là chúng ta muốn được cái cuộc tại vì hiện tại thì do cái cái ngoại cảnh do ngoại cảnh nó tác động đến cuộc sống của chúng ta rất là nhiều nên hiện nay thì rất là rất là nhiều người đã sử dụng phong thủy để cải thiện lại vận mệnh cải thiện lại để về đường tài chính về đường nên đem lại sự may mắn cho chúng ta khi chúng ta mà mua miếng đất mà hợp với mệnh hợp tuổi cũng giống như là chúng ta vợ chồng hợp nhau thì dĩ nhiên cái gì cũng thuận cả đúng không đấy để cho chúng ta khi chúng ta mà xây nhà theo miếng đất hợp với mệnh mình thì nó dĩ nhiên nó hợp mọi sự đều thanh thông đều tốt cả đấy đúng không thì đấy thì đây là phạm hướng là mong là qua cái video này sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị năm Ất Sửu làm và Lữ chúng ta biết được nắm bắt được là phong thủy tuổi của mình phong thủy nhà ở tuổi của mình nhé đấy còn hướng nhà tắm hay hướng hướng nhà tắm hay hướng nhà bếp cũng vậy chúng ta cũng quay về cái hướng của chúng ta quay về hướng đẹp nhé quay về hướng của chúng ta quý vị lưu ý nhé đó là, là vấn đề như vậy đấy thì thôi cũng à, mong là hữu duyên hữu duyên đấy, các bạn xem được cái video của Phạm Hưởng chia sẻ để quý vị nắm bắt được là cái tuổi của mình xây nhà hướng nào tốt hướng nào xấu năm nào được tuổi xây nhà cung phi là gì cung tự vi là gì mỗi một người có hai cung cung tự vi và cung sinh cung sinh chỉ chưa có ở trong sách tử vi trọng đời mới có thế còn cái cung phi nam nữ thì tìm ở trong bắt chặt mới ra nhé thì mong là cái video này sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị khán giả để nắm bắt được về phong thủy bản mệnh của chúng ta là gì để chúng ta mua đất mua cửa mua nhà xây cửa xây nhà theo cái theo hợp mệnh mình nó là cái gì đã đã hợp thì cái gì cũng tốt cả nhé rồi thì phạm hứa xin dừng cái ờ, video tại đây nhé xin chào tạm biệt quý vị khán giả nhé